Hey, what's up các bạn? Trở lại với lại cái vlog mới của Trung thì bữa nay là uh, ngày Chủ nhật thì uh, bữa nay là cái ngày uh, cheat meal của Trung thì uh, bữa nay là Trung sẽ làm mì ý nhưng mà sáng là Trung đã làm rồi thì giờ Trung sẽ show cho các bạn xem cái cái mì ý của Trung nó ở đây và uh, cheat meal thì hiện tại là Trung đang ăn uh, khoảng 2001 calorie thì uh, cheat thì Trung cheat thêm khoảng cỡ 500 500 500 đến 600 calorie hơn thì chúng sẽ dùng mì ý thì như vậy nó sẽ đẩy được cái lượng cáp lên rất là nhiều à, thì bữa nay là chúng sẽ tập ngày chân leg day nhưng mà tập trung vào cái phần à, đùi trước nhiều hơn à, và sau đó sẽ có hai bài hamstring nhẹ là cái hai bài đùi sau thì uh, và sẽ có một cái ngày là tập đùi sau hết và sẽ có hai bài quad thì các bạn thấy được cái độ giống giống nhau của cái chest với shoulder với lại shoulder với chest đúng không ok thì bây giờ cho các bạn xem cái mỹ chúng làm ở đây phải yeah thì đây là cái mì ý thịt gà mà Chung làm với lại uh, có uh, green bean là đậu uh, đậu que nè rồi thịt gà và cà chua và ở đây là mì ý đã luộc rồi thì lúc nãy là Chung đã ăn rồi và cái này là để buổi chiều nay ăn hy vọng là à, và tối nay là chúng sẽ à, đi tập nghề chân ha và chúng tôi về cho bạn xem okay, peace Thank you. Hey yo, thì bây giờ là chúng mới đến gym Thì uh, bây giờ là 10 giờ Chủ nhật Thì lúc này là chúng đi uống cà phê một mình Để làm pre-workout So Bây giờ chúng sẽ lên tập ngày chân Thì bây giờ cà phê nó mới vô Leo lên 5 tầng lầu nữa Thì kiểu như là nó mệt tim vậy Giờ đúng thở, thở đúng nhiều luôn Ok, thì bây giờ chúng lên gym và Warm up ngày chân Let's go Yo, what's up mấy bạn trở lại với vlog của Trùng Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập ngày chân Temple Thì cái bài đầu tiên À, lúc nãy là Trung đã có quay một số những cái động tác warm up rồi ha Mấy bạn còn có thể uh, tập theo Trung ha Thì cái bài đầu tiên nó là cái bài close stand squat Thì đây là cái bài mà cái hai cái bàn chân của chúng ta nó sẽ hẹp ở trong độ rộng của vai ha Nó là close stand luôn là gần như là hai chân nó dính vào nhau Hai chân nó hai chạm vào nhau nhưng mà nó không chạm Nó chỉ gần nhau thôi, nó hẹp á rồi, thì bài này nó yêu cầu những bạn nào mà cổ chân còn yếu thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để tập ở bài này cho nên là trước video là chúng đã có đưa ra một cái bài để luyện cổ chân dần rồi ha nếu bạn nào tập không được thì mấy bạn có thể luyện cổ chân dần sau đó chúng ta sẽ tập thử này thì bài này chúng ta sẽ có 4 set à, thì đây là hai set cuối của chung là một set à, khá là nặng là 120 kg thì đi close stand thực sự rất là pump cái đùi trước luôn thì cái bài này á, là nó cái mục đích là nó tác động vào cái cái đùi trước của chúng ta rất là nhiều ha thì chúng ta đi với cái tempo là 4 giây à, đi xuống thì như vậy nó sẽ tăng cái cái độ à, cái cường độ lên trên cái đùi chúng ta cực kỳ nhiều bạn có thể thấy là chung xuống cực kỳ chậm là chỉ có 4 xuống 4 giây sau đó là chúng ta sẽ lên nhanh à, thì bài này nó nó như chúng nói rồi nó đều à, nó yêu cầu rất là nhiều về cái cổ chân ha nên mấy bạn ráng luyện cái cổ chân giúp chung và sau đó chúng ta mới chơi được bài này còn không á là cái cái lỗi rất là dễ thấy khi cái cổ chân chúng ta nó không dẻo á là cái lưng của chúng mấy bạn mấy bạn sẽ bị cụp liền sẽ bị cụp về phía trước rất rất là nhiều luôn Ê, thì uh, cái cái cái set squat vừa rồi là chúng ta sẽ đứng uh, hai cái chân nó hẹp lại uh, nó ở trong cái inside shoulder width uh, nghĩa là nó ở trong cái cái bả vai chúng ta và nó ở nhỏ hơn ở trong cái cái cái khùng vai chúng ta thì cái tempo của nó là lúc chúng ta xuống là chúng ta sẽ xuống 4 giây là nó lên bình thường thì chúng mới finish xong cái set 120kg này thì cực kỳ nặng 4 set nhân từ 8 rep ha và sau đó chúng ta sẽ qua một cái bài cũng rất là ác mộng đó là bài super set và giữa hack squat và leg press bài này hai bài này chúng ta sẽ đi với lại cái số set là 6 set và cái bài hack squat này chúng ta sẽ đi 10 rep và bài leg press chúng ta sẽ đi là 20 rep ha và chúng ta đi super set như vậy 6 set nha mấy bạn 6 set đó nó là thật chứ không đùa đâu đó là 6 set và rất là mỏi luôn nên cái bài bữa nay nó tương đối ngắn nhưng mà volume của mỗi bài nó rất là cao và sau đó mấy bạn sẽ chuyển qua bài leg press thì cái này là mấy bạn sẽ đi thấy 6 nhân 20 không thì các bạn sẽ super set giúp chung ha thì à, ở cái video tip à, đằng sau này thì mấy bạn sẽ thấy được cái cái cái sự liên tục thì chúng có nhờ bạn chung quay dùm chúng ta sẽ đi liên tục ha và ở cái bài leg press này thì cái bàn chân của chúng ta sẽ đặt dạng giống như là à, hai cái bàn chân chạm vào nhau ha à, gần như là chạm vào nhau hoặc là mấy bạn có thể để song song cũng được thì nó tác động vào cái outer outer core của chúng ta là hai cái má đùi ngoài rất là tốt luôn nếu như chúng ta để hai chân song song và hẹp lại với nhau thì như vậy nó nó sẽ tác động ở má đùi ngoài khi mà chúng ta tập với cái bài leg press ha đây bài hack squat thì ở chỗ trung tập á, là không có máy hack squat nên ra là chung phải chế lại cái bài smith machine này thì chúng sẽ đứng một cái đường chéo ra như vậy so với cái máy và chung xuống có kiểm soát nhớ là kiểm soát phần hông và cái lưng của mấy bạn nha đừng xuống quá sâu ở cái bài hack squat mà dùng cái máy Smith Machine này bởi vì nó sẽ tác động vào cái lưng rất rất rất là nhiều nên mấy bạn nhớ kiểm soát và tác động vào chỉ tác động vào đùi trước và làm nó vào đùi sau thôi ha rồi sau đó là chúng ta sẽ superset đó mấy bạn có thể thấy thì đây là 20 rep thì mấy bạn đi như vậy cho chung là 6 set tất cả thì cái bài này uh, thực sự đó là một cơn ác mộng luôn á đằng sau chúng ta sẽ còn những cái bài rất là kinh khủng thì bữa chúng tập cái bài này xong về coi như là muốn rụng hai cái muốn rụng cái đùi trước luôn nó kinh khủng thì, thì bài này chúng đánh giá là một cái bài cũng tương đối là nâng cao đó nên những bạn nào uh, mới quá thì chúng cũng không nên là khuyến khích chơi cái cái buổi tập ngày chân này ha rồi đó là một super set nhớ là chúng ta sẽ đi 6 set và tiếp theo nữa là một bài ác mộng Quad Fit 13 2 out là 4 set nhân cho 50 rep luôn 50 rep đó bạn Nghĩa là chúng ta sẽ có tận 200 rep cho cái bài này Thì mấy bạn cái bài này đó là cái mục đích là chúng ta sẽ đứng hai cái bàn chân hẹp lại với nhau và hai cái gót chân của chúng ta sẽ chạm vào nhau luôn nha nhớ là chạm vào nhau và hai cái mũi chân chúng ta sẽ chĩa ra ngoài và bài này lại tiếp tục yêu cầu mấy bạn là có một cái mobility cái độ cổ chân cái độ mà linh hoạt của cổ chân rất là nhiều nữa thì uh, bài này chúng ta nó sẽ tác động tương đối nhiều vào cái cục VMO ha là cái cái uh, cái cục uh, giọt nước của chúng ta đó và nói chung là nó ăn toàn bộ vào phần quad là cái phần đuôi trước của chúng ta thì mỗi bài nó sẽ có một cái phần tác động nhỏ vào những cái nhóm những cái đùi trước của chúng ta ha à, thì đó chúng ta sẽ đi cái này 4 set và 50 rep thì thật sự là cái bài rất là mệt luôn rất rất rất là mệt thì cái một cái tip nhỏ đó là mấy bạn nhớ cứ đếm 10 rep 10 rep từng cái từng cái một chúng ta không cần phải đếm gấp ha cứ 10 rep 10 rep và chúng ta đi đếm 5 lần như vậy thì chúng ta có thể đi được 50 rep và giữa 10 rep đó mấy bạn có thể nghĩ giúp cho chung là từ 2 đến 5 giây gì đó đứng thở đơn giản thôi à, đứng thở ra và chúng ta tiếp tục 10 rep tiếp theo không cần chúng ta phải gấp quá ha à, ok Yo. thì đây thì đây là bạn PT mà trực đêm ở đây rất là siêng trực, uh, ờ, trực đêm mọi đêm luôn uh, trực đến uh, sáng mấy giờ sáng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng đúng không 6 giờ rưỡi là yoga luôn 6 giờ rưỡi là yoga luôn wow thì rất là siêng ha <laughs> thì thì bạn nào tập ở The New Gym thì ở The New Gym ở đây thì sẽ gặp bạn này mỗi đêm và có An nữa đúng không có của bạn nữa ok Shout out, shout out, shout out sau đó là chúng ta sẽ đến với cái bài leg extension đơn giản thôi thì đó như bài finish cho đùi trước thì đó là 4 set nhân cho 15 rep ha à, thì giống như là chúng ta nãy giờ chúng ta đang tập vào đùi trước khá là nhiều à, cho nên là à, cái bài này nó sẽ như là bài finisher gì đó là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi à, kết thúc cái đùi trước bằng cái bài này rất là tốt và mấy bạn có thể đá 15 rep cũng được hoặc là có những cách chúng ta để đá những bài này để kết thúc cái cái trò tới chúng ta là mà để dứt điểm luôn cả cái đùi trước luôn á thì mấy bạn có thể đá tới fail rồi mấy bạn có thể đá đủ kiểu hết à, thì à, có một cái kiểu cũng rất là hay nhưng mà bây giờ chú không biết miêu tả với bạn sao à, mà cũng rất là có, một có một cái vlog cũng lâu lắm rồi nên chung đã làm cái đó rồi cũng ngày chân luôn à, nhưng mà chắc là chung sẽ sẽ vào cái ngày chân tiếp theo chung sẽ thử cái cái đó lại vì chung cũng không nhớ lắm ở đây rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái một bài đùi sau ha duy nhất mấy bạn cũng có thể add thêm cái Romanian hay là Steve Leg Deadlift gì đó trước cái bài này hoặc sau gì cũng được nhưng mà trong giáo án thì không có nhưng mà tại vì mấy bạn có thể sợ bằng mấy bạn đùi sau quá à, cho nên là mấy bạn có thể add thêm được nhưng mà cái bài này cũng khá là volume khá là cao rồi 6 set lận các bạn có thể thấy nãy giờ cứ 6 6 6 6 set quá trời luôn. Thì bây giờ là 6 set nhân cho 12 rep ha. Đó. Còn mấy bạn nào nhớ là lên chúng ta có tempo hết đó, chúng có ghi tempo hết đó nha mấy bạn nhớ chú ý cái tempo giúp chung. Như cái bài đùi sau nãy là chúng ta sẽ lên uh, ờ, squeeze và xuống squeeze. Rồi cái bài này là abductor machine, nó sẽ tìm cơ bên trong đùi trong của chúng ta ha cái này là chúng thấy nhiều bạn cũng khá là bỏ lỡ trong cái ngày chân thì chúng nghĩ cái máy này không chỉ dành cho con gái không đâu con trai chúng ta tập cũng rất là ok luôn nhớ là chúng ta có thể tập được nha đừng có ngại cái bài này rất là tốt luôn á nó vào đùi trong chúng ta rất là tốt luôn nó build một cái nó sẽ xây dựng một cái cái cơ đùi uh, nhìn nó hoàn toàn diện hơn thì chung prefer là chơi cái bài này hơn là cái bài mà banh ra cái bài banh ra chúng ta có thể nhiều bài để để chế lắm chỉ tác động vào phần glute là cái phần đùi sau Ok, thì đó là cái bài cuối cùng của cái buổi tập chân ngày hôm nay thì hy vọng bạn có thể vượt qua được cái ngày chân này khi sao? Ê, thì bây giờ là chúng mới tập xong ngày chân thì bây giờ là sẽ đi về và uh, ăn nốt cái meal cuối cùng và chuẩn bị cho uh, thứ hai để ngày mai đi làm thì bây giờ là cũng gần 1 giờ sáng thì Ờ, ok chắc là chúng sẽ kết thúc cái vlog này ở đây ha à, và hẹn gặp lại mấy bạn ở vlog sau peace peace out nhớ like share và subscribe cho chung yo yo yo yo giờ chúng đang đi ăn thì anh anh tàn có thẻ đúng không ừ. dạ tàn đi đi tàn anh tàn đợi giờ lớn hai các bạn <laughs> hả? Nâng cấp một chút Dạ Ở đâu ra vậy? Hàng tại chợ <laughs> Ê, em quay em nhớ 61 Cái này nó xóa sẵn rồi <laughs> đến hiệp em thích ngồi kế anh hiệp thôi Ê. Ê, bây giờ chúng tới quán đồ nướng thì lên ta sẽ ăn đồ nướng. Ê. Bỏ cái đồ chấm ra một người ra, xếp cái đồ chấm mà ngồi vô. Đúng rồi. Nghe giống như đồ chấm mà ngồi vô.